Chào các em, chúng ta cùng tiếp tục nghiên cứu về bài học axit carboxylic. Trong video này thì thầy trò mình sẽ tìm hiểu về tính chất hóa học của axit carboxylic. Như thường lệ, trước khi chúng ta tìm hiểu những tính chất đặc trưng của các hợp chất hữu cơ thì phản đầu tiên chúng ta phải nhắc đến cho thầy, đó là phản đốt cháy thông qua phần một lớn này. Đúng chưa? Phản đốt cháy thông qua phản đốt cháy này thì các bạn có thể ôn lại cho thầy về cách lập công thức tổng quát của anh axit, đúng không? Ok. Công thức tổng quát của anh axit là như thế nào ạ? Một axit bất kỳ các bạn có nắm được không ạ? Nắm được chứ đúng không? Nó sẽ thành lập thông qua đó là hydrocarbon bất kỳ nhá. Nó sẽ thành lập thông qua một hydrocarbon bất kỳ. Một hydrocarbon bất kỳ nó có công thức là CnH2n cộng 2 trừ 2K. Đây là một hydrocarbon bất kỳ. Đó, bất kỳ. À, bây giờ nếu mà chúng ta thay thế bỏ đi x nguyên tử hero bằng x cái nhóm chức COOH thì lúc này thầy cho mình sẽ được một cái anh axit bất kỳ luôn. Đó nó sẽ là gì? CnH2n cộng 2 trừ 2k trừ x COOH tất cả x lần. Xong chưa? Đây là một cái anh axit bất kỳ Chúng ta sẽ cùng xem phương trình tổng quát của nó, đúng không ạ? Phương trình tổng quát như sau CN2N cộng 2 trừ 2K trừ X COOH tất cả X lần. Khi tác dụng với oxy, sản phẩm cháy luôn là CO2 và nước rồi. Tại sao? Thành phần nó chỉ có ba nguyên tố thôi, CHO đúng không ạ? Đốt lên thì luôn được CO2 và nước. Các bạn tự cân bằng nhé. Và đây là kết quả của thầy đã đưa ra cho các bạn. Chúng ta thấy rằng là tổng số carbon ở bên vế trái là N cộng X Thì vậy chúng ta sẽ cân bằng với CO2 sẽ là N cộng X Đếm hero cho thầy đi Hero ở bên vế trái cố định rồi kìa Hero bên vế trái là 2N cộng 2 trừ 2K trừ X cộng X Nó sẽ rút gọn còn lại là 2N cộng 2 trừ 2K Chia 2 ở nước đi nó sẽ còn lại N cộng 1 trừ K Xong CO2 và nước đã cố định rồi Chắc chắn cái anh oxy ở bên vế phải cố định theo và từ đây mình sẽ làm cơ sở tính tổng oxy ở bên vế phải trừ đi oxy ở trong nhóm trước thì chia 2 sẽ ra oxy ở trong cái anh O2. Không chưa? Ok, đấy là hệ số cân bằng của anh này. À, thế bây giờ đây là phương trình tổng quát. Nhiều bạn bảo ừ, thầy ơi em thấy nó không thực tế khi áp dụng. À, thực tế khi áp dụng các bạn có thể gặp những cái dãy đồng đẳng cụ thể như sau. Đó là dãy đồng đẳng của anh axit no đơn chức mạch hở. À, no chức mạch hở như thế nào ạ? Các bạn chú ý thầy nhé. À, thứ nhất là từ đây chúng ta có thể viết được phương trình tổng quát. Viết phương trình trái tổng quát